Vừa rồi, ở bài hôm nay chúng ta thấy rằng là chúng ta kể tên về các dạng năng lượng khác nhau Thì các dạng năng lượng khác nhau chúng ta đều biết rồi Và ở bài hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại kiến thức chung thêm một chút Đó là các dạng năng lượng thì đều có thể dễ dàng chuyển hóa qua lại lẫn nhau Được nhỉ? Sau đây để vận dụng kiến thức cho bài chuyển hóa năng lượng này Thì chúng ta làm lại một bài tập có liên quan đến một chút kiến thức của vật lý lớp 8 Ở đây thì cái dây điện trở nếu cho dòng điện chạy qua thì nó tỏa nhiệt và chúng ta đã biết ở phần chung 1. Về nguyên tắc cái dây điện trở này có thể làm nóng một ấm nước hoặc một bình đựng nước. Và ta biết rằng nước này có đựng 2 lít nước, thể tích nước là 2 lít thì như vậy tương đương với lại là à, 2 kg. Và cho dòng điện chạy qua trong thời gian nhiệt độ nước trong bình tăng, delta T ở đây là bằng từ 20 đến 80 như vậy là bằng 60 độ C. À, và nhiệt dung riêng của nước ta biết rồi. Khi áp dụng công thức của vật lý lớp 8, ta hoàn toàn tính được nhiệt lượng mà nước nhận vào. Ở đây thầy sẽ giải nhé. Nhiệt lượng mà nước nhận vào sẽ là nhận vào để làm gì?